Xin chào toàn thể các anh em nhé Hôm nay à, quay lại của bên cơ sở Ngọc Tài à, để quay video clip chia sẻ cho anh em về bộ môn chơi tài xỉu bầu cua của anh em nhé Tài xỉu bầu cua Việt là như thế nào thì anh em hãy theo dõi hết cái, cái video clip này đó thì trước màn anh em thì bên cơ sở mình rất rất là nhiều người chơi và đặc đó, và chuyên cung cấp mình sẽ giới thiệu sơ qua là chuyên cung cấp cho anh em tất cả các loại hộp bầu cua đấu trường 5 năm đóng tài trợ hoặc là tem mát à, nói về bầu cua thì về bên cơ sở mình chuyên làm ha ra những cái sản phẩm hộp bầu cua cho anh em chơi đó anh em nhé từ biệt cho tới không biệt luôn ừ. đây là những hộp bầu cua mình chuyên cung cấp này mình làm sẵn bốn hộp rồi anh em nha đó anh em nào mà chơi thì phải liên hệ shop cực nhẹ luôn anh em nha đó và đồng thời các anh em thấy không trên màn hình rất nhiều loại sản phẩm đồ chơi cờ bạc biệt luôn đó, nón quét tài xỉu nón quét bầu cua hay là bài lá bịp hay là ví đổ bài quần áo đổ bài nói chung là tích tình tình, ha thâu thùng thâu nhôm camera đều có cho anh em chơi bầu cua tài xỉu luôn ha hoặc là những nắp camera này <clears throat> nắp camera này anh em nhé đó có thể là bao soi đèn đó nhưng mà không có bao cho anh em là trẻ hột nha không trẻ nắp anh em nha để chơi ha hộp tài xỉu này hoặc là hộp bầu cua thì hôm nay á thì lộc là sẽ làm cho anh em một cái gọi là bóc vài hộp ha để cái bộ ở đây đi đó ờ, là thùng camera để anh em có thể chơi đó thùng camera là như thế nào đó là mình xin giới thiệu cho anh em cái thùng camera có nghĩa là thùng có thể làm camera vào trong này thùng đây là gọi là thùng sơn nước thùng bô đó, 5 lít đó các anh em khu vực miền tây này nếu mà chơi về bộ cua này muốn lắc cái này muốn ăn tiền trên tay con của người ta thì hãy chơi những thâu thùng camera này hoặc là cháo được cái thùng này vào và là các anh em có thể biệt được người ta về sản phẩm môn bầu cua này ha bầu cua thì cái thùng này thùng nguyên trinh luôn anh em nhé mình đã làm sẵn là nguyên trinh các anh em nào mà mua thì cũng phải như vậy thôi về các anh em tự cắt ha tự cắt cho nó ngắn như thế nào kích cỡ như thế nào á thì các anh em tùy thì cái thùng này có hai loại loại thứ nhất các em có thể quấn từ 6 mét quay đầu là những sản phẩm màn hình này 6 mét quay đầu ha còn các anh em nằm muốn chơi từ 1.000 cây số hoặc là từ Bắc vào Nam hoặc là từ xa luôn thì hãy kèm theo những cái sản phẩm điện thoại này ha có thể bắt qua điện thoại anh em luôn điện thoại ở nhà có thể báo cho anh em qua tai nghe nhỏ siêu cực kỳ là nhỏ luôn đó và có thể chơi các anh em thấy tích hết ba hộp của cua này và cái này có thể báo người trong sòng đánh cho anh em đó thì cái sản phẩm này cực kỳ đơn giản thôi anh em nhé cái này tạo ra sòng sớ cháo được cái thùng này vào thuộc thì mâm gì mẹ không cần biết cháo được cái thùng này vào là cái này có thể bị người ta rồi đó, cái thùng này là chơi nó như thế nào thì đơn giản thôi cái này cần trả thùng ha ví dụ như giờ mình chơi đi mình lắc đi lắc hình xuôi là mình chỉ cần mình thấy này mình thấy là mình báo cho người ta đánh đúng không anh em thì bây giờ mình thấy được cái tôm rồi đúng không anh em tôm bầu thì mình có thể mình báo cho người khác à, trong sông có thể biết được ừ trong này có ván này nó sẽ ra là có tôm có bầu đó thì các anh em đánh như thế nào á thì các anh em biết được cái này có tôm có bầu thì các anh em cứ sắp xếp mà các anh em chơi ha, à, đúng không để mình dở coi phải không đó, có tôm có bầu tôm bầu nai đúng không đó, tiếp nè làm vài cây nữa không thì nói chung là cũng không có lại cho anh em rồi như cái này mình thấy cái tôm ha mình thấy cái tôm thì bán cái tôm thôi tôm nai hay gà gì đấy nhưng mà mình bán một con rồi cũng được là người trong sông nó có thể biết được ừ trong này nó sẽ ra con nào con nào đó và nó có thể tả tiền ăn trên tay nếu như cái em mình là làm cái đi đó mình lắc như thế này đó những tay em đánh bất kể đánh gì mình không còn biết đó sẽ có một người tay ngoài trung chi của mình có thể đi tìm trên tay hoặc là xanh tả gì đó là có thể biết được của người ta rồi đúng không đó, <clears throat> đó này tôm cá gà đúng không đó tiếp này đó như cái này đúng không anh em mươi mình này mình thấy trên nai cây con nai con cá hoặc con gà nữa thì mình báo mình báo cho người ta là nai nai cá thôi anh em nha nai cá thôi hai con thôi đủ ăn được người ta rồi đúng không người ta quýnh cua hay là bầu bắt hết cua bầu hay là tôm gì ấy bắt hết đánh hết việc nai hoặc đánh hết việc cá à, khe cho mình nai cá luôn đúng không anh em nai cá gà đúng không ăn đủ luôn đó công camera thùng camera là nó lợi hại như thế nào đó tiếp này đó, nó đọc kia câu bài mà anh em đó nó là rồi giờ là tôm cua cua đúng không tôm cua cua thì ai đánh về những cái mặt gà nai cá ha, gà nai cá bông bắt tết cho mình ha, những cái mặt đó bắt hết về cua đặt à, về cua hoặc là về à, tôm cua đúng không anh em đó về cua hoặc là tôm cua đó, ờ, hai cua một tôm đúng rồi em? đấy ngoài cái sản phẩm camera này ra thì bên mình còn những sản phẩm là các anh em có thể chơi nón à, đây là những chiếc nón có thể là quét báo rung ha cái em chỉ cần chạm hồ thôi vào xong nhiều nhiều sầm nó khó không thể luồn vào được những cái thùng này thâu hộp không có lùng được thì các anh em có thể chạm hộp đúng không anh em chạm hộp thì các anh em xem những video của mình đã làm rồi hoặc là cần thì các anh em comment bên dưới mình sẽ làm tiếp theo cái video chạm hột đánh một cua không tan nữa anh em nhé chạm hột đánh một cua không tan là như thế nào các anh em khi vào sòng ha, chạm vào chạm vào các anh em cầm trên tay là các anh em bất kể các anh em chạm vào thả xuống đúng không thì sẽ có những sản phẩm nón đội vào trên đầu máy sẽ quét qua những bộ hộp này ha, sẽ báo rung về cho anh em biết được ha đó là cách đi biệt những cái sòng khó mà các anh em có thể chơi được vẫn là hiệu quả tuyệt đối 80 đến 90 phần trăm là có thể đi được người ta rồi đó thì cái video này á thì mình sẽ giới sơ qua về những sản phẩm này thôi <clears throat> còn em nào muốn chơi á thì hãy liên hệ với mình qua lọc phát tài 0786 01124 hoặc là 0786 041234 nhé hoặc là kết nối Zalo Facebook qua hai số điện thoại đó đó mình sẽ tư vấn thêm về những sản phẩm mới anh em nhé những sản phẩm nào anh em cần chơi mình sẽ tư vấn cho anh em 24 trên 7 đó thì gần cuối năm 2020 này rồi bắt đầu sang năm 2021 rồi chúc anh em làm sao chiến thắng ha chiến thắng rực rỡ về tất cả các loại đồ chơi cờ bạc việt ha bầu cua biệt tài xì biệt ha là bài lá biệt ha máy đánh bài xì dách xì tố đều cung cấp cho anh em luôn nhé chào anh em chúc anh em à, thành công